thay cái cao su chân máy mà mình lại đem qua đây sửa mà mình cái lý do là tại vì ờ, có thể xào trẻ được cái vụ quá ờ, đơn này nọ để về mình kiếm thêm chút đỉnh chứ dạo này thì ờ, làm thì cũng nhiều mà lương thì không có tăng xe này mới được bốn tám bốn chín ngàn gì đó à là cũng gần rồi nhưng mà tại vì chạy 3 năm không có rửa xe lần nào á này rửa gặp là chắc phải chừng 5 kg 5 kg đất các bạn ơi Trước khi xem video của sếp Di Nguyễn, các bạn nhớ like kênh của sếp Di Nguyễn nha. Nhắc nhở nhẹ. Hi, xin chào các bạn. Hiện tại thị trường cùng với anh Đạt có mặt tại Basio Tuning. Thì uh, hiện tại tụi mình uh, đang làm một chuyến hành trình đi đến uh, à, Basio Tuning để thay. Hôm nay mình thay cái gì anh Đạt? Cao su chân máy. Đúng rồi, hôm nay mình sẽ thay cao su chân máy. À, lần trước thì mình đi một mình à, các bạn nhớ là cái video clip trước về chiếc uh, Mac S400 cúp không mình đi thay cái vỏ Run On Class mẹ mầm con nội bị cấn bể cái mông thì uh, mình cũng khá là sợ nhưng nên hôm nay mình đã quyết tâm nhờ anh đạt đi cùng với mình vì anh đạt là một người có kinh nghiệm chơi xe lâu năm và đã tiếp xúc với xe rất là nhiều rồi nên hôm nay trong video clip này mình sẽ đi thay cục cao su chân máy cùng với anh Vivem Trần Đạt à, Xin chào tất cả các bạn à, Thì hôm nay á mình đến một cái ờ, chỗ để sửa xe Thì thật ra ở đây á, là một cái xưởng chuyên đổ xe hơn làm ờ, xe đua nâng công suất rồi ray chip rồi uh, remap này nọ wow. nhưng mà lý do tại sao bữa nay mình thay cái cao su chân máy mà mình lại đem qua đây sửa mà mình không phải đem qua một cái gara khác cái lý do là tại vì uh, ở đây mình quen mình quen thì mình mới có thể xào trẻ được cái vụ quá đơn này nọ để về mình kiếm thêm chút đỉnh chứ dạo này thì làm thì cũng nhiều mà lương thì không có tăng nên kinh tế cũng khó khăn chút chứ thật ra chỗ này là chuyên đổ xe hơn là chuyên sửa xe ok vậy thì à, cao su chân máy là gì nè cái máy hoạt động là nó rung đúng không cái máy mà nó nổ rồi nó rung rồi khi mà cái cái cái thí dụ như đây là cái máy rồi đây là cái sườn xe để bắt cái máy vô mà cái máy này nó rung thì cái sườn xe nó sẽ rung theo đúng không thì bây giờ cái máy bắt qua cái đây mình có qua một cái bộ cao su chân máy thì lúc mà nó rung á thì nó rung cái cao su còn cái sườn xe thì nó không rung hiểu chưa thì nó sẽ có mấy con ốc để nó bắt vô cái sườn thì cái cao su chân máy là cái cao su để nó chịu cái con ốc đó cái máy của mình nó nó sẽ có cái độ rung lắc nếu mà bắt thẳng vô cái sườn sắt luôn á thì nó không có cái độ đàn hồi nó không có độ rung á thì cái cái cái rung của cái máy nó sẽ truyền thẳng vô cái sườn xe thì làm cho xe nó không được êm ái thì uh, mình phải có cái cao su đó cái cao su đó xịn và còn tốt thì à, nó sẽ dập tắt được những cái rung động của cái máy thì mình ngồi trong xe mình mới cảm thấy êm ái được okay. bao lâu mình phải thay cái Samsung một lần hả? thông thường á, nếu mà trong điều kiện ở Việt Nam thì nó nó nó cũng hơi xấu hơn điều kiện nước ngoài tí thì uh, tầm khoảng uh, à, 3 năm 3 năm còn nếu mà đi uh, nếu mà mình đi nhiều á thì uh, tính theo km thì nó tầm khoảng 6 ờ, 60 ngàn tới 80 ngàn cây thì mình sẽ phải thay thì uh, cao su châu máy của mẹ nó khác cao su châu máy hàng khác không ạ hay là phải đi dai thành khác mỗi xe nó mỗi khác thì nó xịn hơn nó nói chung là nó của đất sản xuất nó mắc hơn Chào các bạn thì hiện tại chiếc ờ, Mac E250 của anh Duy Nguyễn hiện tại đã được đưa lên hệ thống nâng để chúng ta có thể thay cục chân máy như anh em thấy thì hiện tại thì nắp cabo đã được à, mở lên ở đây là bên trong nội thất của chiếc uh, máy móc của chiếc uh, Mega 250 nhưng mà riêng chiếc này nha riêng chiếc này là một trong những chiếc mà đi ít hơn cả chiếc bạc trắng sau này nữa wow. hai anh mình đang uh, tháo uh, cục cao su chân máy anh có thể cho em coi cái cao su chân máy bên mình chút xíu được không ạ à? đây đây là đây là hai cục cao su chân máy à đây là cao su mới đúng không anh đây là lớp cao su mới đây là cục mà mình đã mình đã, ờ, là cục cũ nè đây là cục cũ đây là cục zin của hãng đó đây là cục zin của hãng nè thì uh, đây review cục này nó mới hơn đúng không ok anh à, bóc bóc bóc bóc bóc tem giùm em cái máy nó hơi nặng à, review một của bên uh, ờ, Basel Tuning đây đặt hai cái lại hai cục cao su cho máy theo anh em thấy thì uh, cái mức độ hoàn thiện khá là tốt uh, cao su chân máy này thì uh, hiện tại bên mình đang thay nó có giá là à giá mình sẽ hỏi sau ha nhưng anh em thấy thì cục cao su chân máy hiện tại là bên mình phải thay mấy cục vậy anh hai cục chân máy là mình có hai cục còn hợp chân hộp số là có một cục rồi ba cục vậy là mình phải thay ba cục cao su chân máy chân máy là mình có hai cục hộp số là mình có một cục mình thay cái này phải mất bao bao lâu anh tùy theo xe nó xe dễ thì nhanh còn xe khó thì 25 phút hiện tại thì mấy anh kỹ thuật đang ờ, sửa chữa cục cao su chân máy như anh em nãy giờ review có thể thấy được là cái cao su chân máy như thế nào Ờ, xin chào tất cả các bạn ở đây ờ, ở đây là Basio Tuning thì uh, chắc là ai mà dân mà chơi xe độ thì đều biết cái ờ, địa chỉ này bác Đức Ray Chip thì cũng là một ờ, KOL ờ, khá lớn của trong giới đua xe đua xe địa hình hiện tại bây giờ là 12 giờ hơn 12 giờ trưa thì là đang giờ nghỉ trưa nên thợ đang nghỉ với lại cũng hơi vắng nên mình mới có thể đi phá phá bác Đức được chút ở xưởng này thì có đây đây cái vàng này là giá trị nhất đây là cái ờ, cái dàn dyno để mình giả lập mặt đường giả lập điều kiện mặt đường mình chạy ngoài đường để mình lấy được tất cả các thông số của máy wow. thì uh, nếu mà như ngày xưa mà mình muốn uh, lấy thông số máy thì mình phải chạy ngoài đường thì nó cũng cái thứ nhất đó là mình mình không có thể chạy hết ga hết số được mình chạy hết ga hết số thì nó nó khá là nguy hiểm cái thứ hai là nó cũng cực tại vì mỗi lần chạy dyno thì đa phần cũng phải ừ, chạy 3 đến 4 tên nếu mà chạy ngoài đường thì ờ, khá là nguy hiểm ha nên ờ, mình có cái dàn dyno này là mình để xe lên xong rồi mình chạy làm hết ga hết số được là cái thứ nhất là mình lấy được hết tất cả các thông số của máy rồi mình từ mình ờ, mình biết được cái thông số của máy rồi từ đó mình mới bắt đầu tinh chỉnh lại cái thông số của máy đó cho nó ngon nhất có thể đây giờ anh em đang thấy đây là cái dàn đây đó cái dàn đây đâu là dàn đây đâu có đứt nè ok và sau dàn Dyno thì chúng ta có thể thấy được đây là một dàn màn hình hiển thị cũng như là cái mình tạm gọi nó là men men board nơi tập trung cái xử lý hiển thị của thông số khi mà chúng ta thu thập được trên dàn Dyno cùng với xe hơi ở đây có cái quạt cái quạt công suất lớn thì ờ, khi mà mình chạy ngoài đường mà mình chạy ờ, tốc độ cao thì nó có cái gió để mình vô máy còn khi mà mình đậu đây mình đậu một chỗ mình chạy thì nó không có gió thì mình sẽ có cái cái quạt này để mình ờ, giống như là lạp gió cho cái máy ở đây thì có rất là nhiều ống tiếp ống <laughs> bô ống tiếp này là để làm bô à ở ở đây ờ, người ta thay nhớt người ta không có thay nhớt hãng bình thường người ta thay cái loại nhớt gì ờ, nhớt nhớt này đạt hiệu suất cao hơn với lại nhớt này á, là ở trên mạng ở, ở ngay đây luôn nè là có một một một bài test rồi là thay cái nhớt này vô thôi là xe tăng được uh, thêm mấy mã wow. rồi ờ, và cái nhớt này là cái độ bền của nó cũng tốt hơn nhớt thường ví dụ như nhớt thường đa phần là 5 ngàn cái số phải thay hoặc là 7 ngàn hoặc là 7 rưỡi 8 ngàn có loại tốt thì 10 ờ, ngàn còn loại này thì nhà sản xuất công bố là được 20 ngàn mới phải thay nhớt What? 20.000 mới phải thay nhớt nếu mà so cái giá một lít nhớt này với một lít nhớt thường thì giá nhớt này mắc hơn nhưng mà nếu mà so về uh, chi phí rồi ờ, nếu mà so về chi phí thì thật sự nhất này cũng ngang ngửa với mấy nhất khác thôi thì nói chung là xe dân mà dân chơi xe thì người ta sẽ không thay nhất hãng đó là điều chắc chắn nhất hãng thì ờ, chỉ để cho chạy cho điều kiện bình thường thôi còn nếu mà muốn cho nó ngon lành hay là muốn tốt hơn xịn hơn thì chắc chắn phải xài một cái loại nhớt gọi là mấy cái loại nhớt chuyên dụng hơn wow. ờ, thì bây giờ là 12 giờ mấy đó thì đợi ờ, người ta ăn cơm xong rồi bắt đầu là làm tới xe mình rồi ok vậy thì sau khi ăn cơm thì ờ, mình sẽ nói chi tiết hơn về con việc nghe 250 đây là một cục uh, ờ, cao su trong xe mới tháo ra là bây giờ nó lắc vậy nè nghe mà đúng không đây là một mới mới là nó cứng như này sao cũ với cục mới làm giống nhau quá nó không làm khác nhau hả sao khác nhau sao lắm rồi tưởng cục mới nó phải làm mẫu mã mới khác đeo nhau rồi chứ tự nhiên làm giống y chang à đây mắt in germany germany là đức không lúc này đen thui như lùi là hết thấy rồi áo <laughs> cục là này cũng khá là khó trong xe thì có hai cục này tổng cộng là ba cục cục dây không mấy triệu một cục mấy triệu ừ cục mấy triệu đủ rồi hai ba cục đây hai cục cục này cũng vậy luôn này còn nặng hơn nữa này lúc mà mới lên đề máy xe lên cái ngồi trên xe cảm thấy nó đây đây là một bộ đây là hai cục cũ đã tháo rồi còn một cục nhỏ trên xe thì chưa tháo bộ là gần ba cục bao lâu thì phải thay cục này lần anh nãy nó dội mấy cục này chạy nếu mà bảo bảo quản bảo dưỡng tốt thì nó tầm ờ, được ờ, khoảng tầm 3 năm hoặc là 60 ngàn, 80 ngàn à. wow. Xe mình đi cách chưa được một trời 50 ngàn quá Xe này mới được 48, ờ, 49 ngàn gì đó À là cũng gần rồi Nhưng mà tại vì ờ, chạy 3 năm không có rửa xe lần nào á Ủa cái này liên quan rửa xe luôn à? rửa xe thì nó sạch thì rồi nó bảo dưỡng này nọ thì nó đỡ hư hơn chứ à. ba năm mà không có rửa xe nên nó mau hư hơn <laughs> cao su mà thí dụ như nó dơ nó dính cát này nọ thì nó sẽ mau hư còn ví dụ như mình bảo dưỡng mà, ờ, rồi mình có xịt uh, mấy cái hóa chất gì đó vô thì nó nó nó bệnh hơn được chút đây là cái gầm uh, từ lúc mua tới giờ chưa bao giờ mà gọi là rửa gầm hết chưa bao giờ đúng rồi này rửa gầm ra chắc phải chừng 5 kg 5 kg đất 5 kg. giờ mà đi giờ mà đi rửa gầm cái là tăng được mấy mã lực tại vì nó nhẹ xe bớt anh ơi đang sẵn lên cầu và chút lên cao xíu nữa rửa sơ rồi mình mới gặp được không tháo luôn tháo luôn cái chè rồi à sợ nó vô dyno hả Ủa, chỗ chỗ rửa xe khác không rửa được ha hả chỗ rửa xe bình thường rửa gầm không được ha chỗ rửa xe bình thường cũng rửa được nhưng mà đang tháo ra thì rửa sạch hơn à. tại vì bình thường nó có những cái miếng này đúng không hồi xưa ở đây chưa có dyno thì còn nửa gầm rồi còn giờ gắn dàn dyno vô hết nửa gầm rồi à, dàn dyno là dàn này anh em như anh em nãy giờ coi video clip cũng biết dàn dyno rồi đây là dàn dyno để lấy thông số máy nếu bây giờ mình rửa ờ, gầm thì ờ, nó sẽ vào dyno ảnh hưởng đến thiết bị chính vì vậy nha là sẽ không có rửa gầm anh, anh coi coi còn gì hư không anh để thay kiếm tiền anh anh kiếm kiếm giùm em coi còn gì hư không để thay nha anh rồi mấy cao su ờ, cà ngang rồi. người ta mà xe mà để đi công trình đó là người ta sẽ mua mấy xe bán tải đồ hay là xe SUV gầm cao đồ người ta đi còn công ty nhà mình ờ, không có gì ngoài tiền hết á nên mua chiếc mẹ đi công trình thôi giờ còn cái quận 7 đúng không ừ thêm một cái lớp tường đó cắt. Cắt lại Cắt lại trước. xe này có cửa hít không anh không không có cửa hít rồi à. <sighs> thôi nhưng mà hình như nó cũng hơi hít đây nội thất của chiếc mẹt e 250 có một cái đồng hồ rất là nổi bật đồng hồ này mới mua là có đúng không anh đúng rồi bộ mẹt này các bạn nhìn rất là sang trọng tắt ờ, nhạc đó chiếc uh, mẹt e 250 thì ờ, nó chỉ có nó, nó không được như chiếc s 400 cúp nó chỉ có khoảng một mặt màn hình thôi nhưng mà cái thiết kế nó rất là hài hòa và cân đối như các bạn thấy đây là nội thất từ trên xuống dưới chất liệu hoàn thiện rất cao các option cơ bản như là ghế chỉnh điện là có hết đúng không đúng rồi ghế điện bên đây bên đó đây các bạn thấy là hai bên chỉnh điện đây khi mà các bạn gật gật ghế chỉnh điện nè đó thì thế sẽ lùi đó. À, anh gật ghế chỉnh điện phát cho mọi người xem đây, ok đó lùi rồi đây là vị trí nhớ nhớ ghế đây nhớ ghế, nhớ ghế mình thì... có khoảng 3 vị trí nhớ ghế thì uh, khi nhớ ghế thì nó sẽ kết hợp là à, điều chỉnh vị trí của ghế và cũng như là điều chỉnh ờ, vô lăng đây cũng là một trong những cái rất là thú vị của mẹ đây đây cũng nhớ ghế nè nếu các mình xem mình sẽ điều chỉnh nhớ ghế đó, đó. đây có ba vị trí nhớ ghế và nó sẽ trở về vô lăng điện như mà sẽ review à, mình sẽ có cái điều chỉnh lên xuống và tăng tiếng à, tiến tới và lùi lại phía sau để phù hợp với cái người lái phải nói rằng à, cái này thì chắc là nhiều anh em cũng biết rồi nhưng mà khi mà có vô lăng điện thì nó cũng rất là thoải mái cho việc chúng ta mà lái xe trên đường và phù hợp với nhiều wow tắt và khởi động máy lại được không anh cảm giác như nó lúc mới mới khởi động mới quan trọng lúc mới khởi động ok đó cái cảm giác nó nó nhẹ hơn đúng không đúng anh khi các bạn khởi động khi mà cao su trong máy nó quá cũ rồi cảm giác cái lần khởi động đầu tiên nó khá là giật quan trọng kia là anh đạt à, cảm nhận được cái bèo bèo bèo thấy sao anh chung là đã hơn pha điêu đã <laughs> đã hơn pha điêu rồi đương nhiên rồi sự khác gì so với ơi ui ui ui ui ui ui dữ vậy anh sợ quá quá sợ cắt cắt nhờ vậy cắt sợ ờ, như lúc tăng tốc khi mà mình chưa có cục cao su chân máy thì anh thấy sao nó nó bị rần hơn còn giờ nó không rần không xe, rần xe này cũng có chế độ ờ, S ờ, giống như cái clip bữa của sếp nè ừ. chế độ S nè chế độ S nè các bạn có thể thấy là chế độ Sport đúng không anh Sport nó ừ. sẽ không như chế độ chế độ E chế độ M tiết kiệm nhiên liệu mình chưa tìm hiểu nhưng mà mình nghĩ là chế độ S thì ờ, khá là là là là là là, là <laughs> cảm giác khá là rõ khi mà chúng ta kích hoạt chế độ S ờ, nói chung quay lại trả tiền được rồi <laughs> em đúng không anh xài được đúng không Đó. Ờ, nhưng mà nhiều lần này thì anh em đã thấy thì mà anh em tụi mình đi thay thì có vẻ như là cái ở cái um, gara này thì nó là tốt hơn và nó không có sự, sự cố gì xảy ra cả và sau khi mà tụi mình test thì nó cũng rất là tuyệt vời Trước có con ờ, mẹ A35 đẹp quá đây AMG A35 quá là đẹp rồi video của chúng mình chắc đến đây là xin tạm dừng cảm ơn anh em đã theo dõi video tụi mình chúc các bạn sức khỏe và đừng quên subscribe kênh youtube thể hình online các bạn nha chào các bạn đi anh em hello <laughs> ok